để bay nó trôi đi rồi em lãng quên tình tôi thì thôi trong lòng này không muốn lướt qua nhiều kiếp nạn thao yêu thương đang dâng trào ngày hôm nay em đành quỳ, phải cố gắng bước qua chẳng thể nói thứ tha người đi làm tim em buồn vì những tổn thương ai gieo lâu nay vẫn nát rồi. chỉ biết khóc cười vậy thôi nếu anh là em em muốn kết thúc nhưng anh phải đau ngàn lần à, anh đi vào sâu tim em thương ở đây sẽ còn mãi nơi này hình dung một người thay đổi anh yêu vội thế tôi thích buông lời trêu đùa chẳng biết đâu thật tâm là ngọt ngào hay lừa dối đến bây giờ sau cơn mê Hãy để con trai bà bán bánh bánh bánh mì Lo lo lo cho em Đừng lo lo lo lo gì ngoài lo lo lo lo về Để con trai bà bán bánh bánh bánh mì Lo lo lo cho em Đừng lo lo lo lo gì Ngoài lo lo lo lo về Mình lỡ yêu thương một người say chiếc gương vì sao có quá nhiều thứ khiến em lùi bước giờ còn đây những bỡ bàng mình sẽ là của nhau hoặc là sẽ trở thành nỗi đau biết cứ yêu là chết chết đi gọi chồng thầm ta một chút mình lỡ yêu thương một người say đắm nụ cười dù biết trước sẽ không thể nào chiếc gương nhưng sao có quá nhiều thứ khiến em lùi bước giờ còn đây những ba tan mình sẽ là của nhau hoặc là sẽ trở thành nỗi đau Biết cứ yêu là chết chết đi ở trong thâm tâm một chút mình lỡ yêu thương một nơi say đắm gắn mày cứ sau người chẳng còn gắn nhau chẳng còn những đêm anh lướt còn say mãi đời anh nhiều thứ không chắc nhưng nó đách phải tay lái ngày ấy phố lại chỉ như mình vẫn cho mình thong dong ta giống như lũ thỏ su ai cũng thấy mình lông bông quên ăn vì ta đôi lượn hơn bất kỳ cơn đói nào ờ. kể quán xa vì vai anh mới là nơi em muốn ghé vào ta chọn đến với nhau thì kỹ chỉ chọn đến đâu thì qua loa vì mình là đôi ong bướm chỉ cần thân mật không xa hoa trong túi em muốn là điện thoại bên nhắn về nhà nhanh lên ở trong túi anh rộng tích để dành chỗ cho đôi bàn tay em trên con xe ngày ấy thiếu niên đang thường ngọt ngào vì tiền mình chỉ đủ một đường chỉ làm giấy có lựa chọn nào mình chỉ có xe máy rẻ tình yêu xa xe máy rẻ tình yêu xa xe máy rẻ tình yêu sang không thích dừng vì mất vai đâu định đến là hạnh phúc không nhất mình thì nhận ai xe máy rẻ tình yêu sao Xe máy rẻ tình yêu sang Xe máy rẻ tình yêu sang Không thích dừng vì mất vai Đâu đích đến là hạnh phúc Không nhất mình thể hiện ai Replay canh ta đã ôm nhau ôn nhau trên con quê Bỏ cho ra là con quay của anh rất ồn hương tập em luôn luôn luôn khiến anh đêm về mộng mơ dạ. thiếu nói anh mới để ý con quay khách với động cơ hóa ra mà khi có em ở bên con xe này có thể rời được tại dạ. khi mình xe còn lăn thì mọi chuyện tôi dừng lại mọi cánh đã tan biến ở nơi chạm tay qua làm anh rung động bật giây bên anh thành đàn thiết tha làm anh thấy lớp trên phố lãng mạn như phim dạ. em đưa em đi thật xa để trở về như subin đặt xe mẹ hai người mới bây giờ anh đều khó quen anh chẳng còn thích xe sang nào ngoài xe sang đón em Nên à? nếu thời gian có thể lại quay ngược đi cho anh được đèo em thêm lại một lần người ta nói yêu nhau em phải được đi chỉ tiếc đoạn đường đi mình không thể dài vô tận mình chẳng còn xe máy rẻ để nhau sang xe máy rẻ tình yêu sang xe máy rẻ tình yêu sang tự dưng vì mất vai nỗ đích đến là hạnh phúc không nhất mình thì nhất ai xe máy rẻ tình yêu sang xe máy rẻ tình yêu sang xe máy rẻ tình yêu sang tự dưng vì mất vai nỗ đích đến là hạnh phúc không nhất mình thì nhất ai Shook me at the first time